Kính thưa toàn thể đại chúng, câu hỏi từ tài khoản YouTuber của bạn Hoàng My. Bạn Hoàng My gửi câu hỏi thế này. Kính bạch Thầy, giữa tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện tại, bản thân con và không ít người phải đối mặt với rất nhiều những lo lắng, bất an về sức khỏe, kinh tế, cuộc sống bị xáo trộn và rất nhiều nỗi lo khác con mong Thầy dạy cho chúng con cách giữ tâm bình an để vượt qua đại dịch. Con xin cảm ơn Thầy. Ừ, bạn Hoàng My, bạn gửi câu hỏi như vậy. Như Thầy xin chia sẻ với đại chúng và bạn Hoàng My thế này. Trước hết, ấy, chúng ta phải cùng nhau nhận định thế này. Chúng ta là đệ tử Phật. Đức Phật đã dạy chúng ta rất là rõ ràng. Ngài nói rằng thế gian là cõi khổ là biển khổ. Chúng ta đang ở trong biển khổ. Đấy. Mà trong kinh Đức Phật gọi là có tám mối khổ lớn và vô số các cái khổ nhỏ. Tám cái nỗi khổ lớn là khổ của sinh, già, bệnh, chết. Cái này nó xảy ra với thân của chúng ta, ngay cái thân này phải sinh già, bệnh, chết. Rồi cái khổ của gì? Cầu bất đắc mong cầu không tọa ý à, bây giờ chúng ta đấy chúng ta mong cầu nhiều cái không tọa ý à, ái biệt ly oán táng hội yêu thì phải xa lìa ghét thì phải gần nhau và ngũ ấm này xí thịnh cái thân ngũ ấm này nó hừng cháy nó thiêu đốt chúng ta khổ cho nên chúng ta sống bản chất cuộc sống này thực sự nó là khổ à, nó là khổ thật đạo phật gọi là có ba cái khổ chia ra là khổ khổ hoại khổ và hành khổ đấy. cái dịch bệnh này là cái khổ khổ của chúng ta đấy, đấy. cái hoại khổ tức là cái niềm vui của chúng ta rồi nó cũng tan đi hết rồi cái khổ nó lại đến đấy. cho nên ấy, tất cả nó đều là đắp đổi đến với cái khổ thôi vui chỉ chớp nhoáng một cái rồi là khổ lại ập đến cái vui của chúng ta thực chất chỉ gọi là bớt khổ đi một chút chúng ta gọi là vui thầy vẫn lấy ví dụ giống như người bị khổ của của ghẻ đấy à, khi được gãi ta bảo sướng quá sướng quá thì cái gãi là giải pháp để chúng ta bớt ngứa bớt khổ đấy nó ngứa quá khổ quá bây giờ gãi lên cái ta bớt ngứa thì ta ta thấy bớt khổ ta gọi là sướng chứ thực chất ta vẫn đang còn con ghẻ ta vẫn đang khổ Đúng không này chúng? Đấy. Cho nên tất cả mọi cái ở trên đời này chúng ta gọi là sướng, là khoái lạc, nó chỉ là bớt khổ. Thế thôi. Tất cả những cái dục chúng ta được thỏa mãn là khi chúng ta bị dục nó thiêu đốt. Chúng ta rất khổ về cái thiêu đốt của dục này. Chúng ta khi thỏa mãn nó, chúng ta thấy là sướng là vì nó bớt được cái thiêu đốt đi đi. Đấy, chúng ta thấy không? Chân nhìn cho sâu thì mới biết cái chúng ta gọi là sướng ở trần gian này chẳng qua chỉ là bớt khổ một chút thôi. Giống như mình đang gánh nặng 100 cân, ấy, tự nhiên ấy, có ai gánh đỡ cho mình 30 cân, thì ôi thì sướng quá, thấy nhẹ vai sướng quá. Nhưng thực ra trên vai mình vẫn còn 70 cân, vẫn còn khổ mà, có phải hết đâu. Này chúng hiểu không? À, vẫn còn khổ. Ừ. Ê, thằng con mình nó đang quậy phá tưng bừng nên tự nhiên hôm nay thấy nó về nó ngoan ngoãn thấy sướng nhẹ người nhưng mà rồi chưa biết chừng nó lại nó lại quậy hôm nào thì không biết nữa <laughs> đấy đấy nó chỉ là bớt khổ một tí ta tưởng nó sướng thế thôi đó nha nên này chúng thấy chúng ta ở trong cái thế gian này là trong biển khổ không thể nào mà ra thoát được chỉ duy nhất chỉ có con đường Phật pháp mới thoát khổ được thôi đấy thế thì thưa đại chúng cái hoàn cảnh bây giờ chúng ta cả thế giới đang bị dịch bệnh covid đây là khổ chồng nên khổ đấy chẳng có dịch bệnh mình đã khổ rồi bây giờ lại còn dịch bệnh chứ gọi là khổ khổ nghe đấy thưa đại chúng khổ khổ trong phật gọi là khổ khổ thế thì dịch bệnh này á, quả thật đại chúng thấy nó hoành hành đến bây giờ là gần hai năm trời nhân loại điêu đứng hết tất cả xa sút nhiều mặt kinh tế văn hóa đều xa sút vào sức khỏe nhân loại nhất là nhân mạng Ờ, chết bao nhiêu triệu người rồi à, vừa rồi ấn độ chết biết bao nhiêu có những ngày tuy là cái số ca lây nhiễm giảm nhưng mà số ca tử vong lại tăng lên có những ngày đến 6.000 người chết một ngày. Như đại chúng thấy khủng khiếp không? Kinh khủng khiếp luôn. Ở Việt Nam mình cái số người tử vong vì Covid là rất ít đấy. Chứ nếu mà nó lên như Ấn Độ thì chúng ta không biết nó thế nào, tức là chúng hoảng loạn hết đấy. Sợ lắm có những gia đình chết hết cả nhà luôn chết hết lây nhiễm rồi chết hết đó thế và đại chúng biết là người dân ấn độ thì họ có tin theo phật mấy đâu 99% dân Ấn Độ là họ theo đạo Hindu, không phải theo đạo Phật đâu. Vừa rồi có một số các cái trang mạng ấy, họ viết bậy, họ nói là dân Ấn Độ đi tắm sông Hằng theo cái lễ tắm Phật họ không biết họ cố tình hay là hay là vô ý họ muốn muốn bôi nhọ Phật giáo mấy triệu người dân họ nói là đi tắm sông Hằng là cái lễ tắm Phật nhưng thực sự đấy không phải người dân đấy họ đi theo cái đạo Hindu họ tắm theo cái lễ của họ lễ truyền thống của họ không phải là tắm Phật đấy. chứ còn nếu người theo đạo Phật chân chính ai người ta làm như thế đâu Đức Phật ngày xưa đã đã chỉ trích phê phán cái chuyện nhảy xuống sông Hằng để tắm cho hết tội. À, Đức Phật có nói nếu như vậy thì những con cá, những con cua, con tôm ở cái sông Hằng nó hết tội trước chúng ta rồi à? Phải không? Ngày ngày nó tắm cái nước sông Hằng nó phải hết tội, nó phải được sinh lên trời hết trước chúng ta chứ. À. Đấy, nhưng mà đâu có chuyện ấy. Tội làm sao đi tắm mà hết được. Yeah. Đức Phật đã phê phán chuyện đó cho nên ai mà nói rằng cái lễ hội đấy là lễ hội của Đạo Phật, đi tắm Phật ấy, là người ấy vu khống cho đạo phật xuyên tạc vu khống bôi nhọ cái đó không đúng và cái lễ hội đấy sự thực là không phải của đạo phật đấy người dân ấn độ thì đại chúng đấy họ chết nhiều như vậy đó, họ cũng vẫn rất tà kiến thế còn đức phật của chúng ta có dạy như vậy đâu mà đức phật của chúng ta dạy phật tử chúng ta những điều rất chính đáng biết cách sống đúng đắn như thế nào sống theo nhân theo quả thế nào sống văn minh khoa học thế nào là đức phật dạy chúng ta Đấy, ngay cách sống của chư tăng như giờ thế đức phật dạy chúng ta rất nhiều cái rất là thực sự là khoa học bây giờ mới thấy là điều đức phật dạy nó rất là rất là khoa học rất là sáng suốt nên ngài là cái bậc mà toàn giác thấy biết suốt cho nên ngài dạy cái gì là cũng chính xác cho nên chúng ta rất hạnh phúc là chúng ta được duyên có duyên với phật được theo phật học phật tu theo phật luôn luôn là những điều đi trước đúng đắn chắc chắn là như vậy chân đã là Phật tử chân chính hiểu Phật Pháp không bao giờ mà mê lầm như các tín đồ của các tôn giáo khác. Nghe không? Họ cuồng tín như các tôn giáo khác không có. Họ hiểu biết Phật Pháp thì họ không như thế bao giờ. Nghe không? Đó. Thế thì ở đây ấy, Thầy nói là cái dịch bệnh Covid này quả thật ấy, nó rất trầm trọng. Vừa rồi nó bùng phát lần tư ở đất nước Việt Nam chúng ta. Một số tỉnh thành như Bắc Ninh, Bắc Giang, bây giờ thành phố Hồ Chí Minh và một vài tỉnh thành nữa đang bùng phát thì cũng rất là rất là đáng lo. Thì hiện nay ở Bắc Ninh, Bắc Giang thì cũng đã khống chế được cơ bản rồi. Ờ, lây nhiễm trong cộng đồng gần như là không có, nó chỉ còn ở trong khu cách ly thôi. Thế đấy là cái điều rất tốt. Ờ, nhất là ở Quảng Ninh chúng ta thì là rất may mắn là hơn tháng rồi không có Covid. Một số người bảo ông chắc may mắn đây là đất Phật, <laughs> Phật tổ độ trì cho. Dạ, họ nói thế, nhưng mà Thầy nghĩ là các anh mà tin thế thì cũng là tốt cho các anh đó không thể nào không có vì thầy thì thầy rất là tin trong kinh đức phật dạy ở đâu có một vị a la hán ở 60 dặm xung quanh là không có thiên tai dịch bệnh nó cũng sẽ tốt một vị thánh tăng a la hán thật sự đấy mà họ ở là nó lành đến như vậy đấy cái phước báu chư thiên đã đến ta hộ trì nó cũng được tốt mà đại chúng đã biết cái dịch bệnh ở cái thành phố Vesali trong kinh Phật nói chính là do ác pháp phát sinh từ các vị vua chúa rồi các cái vị thiện thần người ta bỏ đi chư thiên thiện thần người ta bỏ đi người ta không hộ trì nữa và ác quỷ dạ xoa nó đến nó mới tung hành ra các cái dịch bệnh này mà cái điều này thì năm ngoái thầy giảng rồi đấy đúng không đại chúng biết rồi cái nguyên nhân của nó do các cái ác pháp phát sinh từ vua quan vua chúa rồi đó, chư thiên các vị thiện thần người ta bỏ đi như vậy chúng ta mới thấy con người của chúng ta vẫn là cái nhân tố chính đấy. Chúng ta có được chư thiên, chư thiện thần họ hộ trì hay không vẫn là ở ta đấy, chứ không phải ở ai khác đâu. Chúng ta không sống không ra gì thì chư thiên thiện thần họ không hộ trì mình. Và chúng ta sống thiện tâm, sống đúng, chính pháp, và à, thật sự là có cái tâm yêu thương chúng sinh thật sự thì chúng ta sẽ được cái sự hộ trì của chư thiên thiện thần. Đấy, nhân câu hỏi của bạn này Thầy nói rộng một chút là như vậy. Nhé. Thế thì quả thật, cái dịch bệnh nó cũng làm chúng ta rất vất vả, rất khổ. Mà Tăng Ni Phật tử chùa mình đấy, và liên tục tu tập tùng kinh, tiếp tục cầu nguyện, thì chúng ta biết là chúng ta làm một cái phần rất nhỏ thôi. Chúng ta tu tập hồi hướng cầu nguyện cho cả một cái Ê, tỉnh này cái quốc gia này cái thế giới này thực sự là nó cũng giống như muối bỏ bể từ này chúng à, phải không? À, từ chùa mình được mấy chục nghìn người ăn thua gì so với nhân loại này bảy tám tỷ người đâu cầu nguyện hồi hướng phước báo còn ác nghiệp của mọi người nó cũng rất là dày ác nghiệp của chính mình rồi ác nghiệp của mọi người đều cũng rất là nặng nữa à, cho nên mình tu cho chính mình đã này rồi lại còn thêm cho mọi người nữa là cả vấn đề đấy nhé, cả vấn đề nên mọi người phải hết sức nỗ lực nhé thế thì với câu hỏi mà bạn này bạn hỏi là bạn ấy đang ở trong cái tình trạng rất là lo lắng bất an thì bây giờ làm thế nào cho nó bớt bất an thì thưa đại chúng khi chúng sinh gặp hoạn nạn thì hầu hết là hoảng hốt dao động bất an sợ hãi tất cả chúng sinh thì đến 90, 99% là như vậy đấy thế còn những ai định tĩnh được an ổn được là những người phải có sự rèn luyện tu tập phải có quán chiếu tư duy chứ còn không phải tự nhiên mà an ổn được đâu ờ, đến như là tướng cướp á, đại chúng ở ngoài đời lúc còn đang chưa bị bắt ấy, sẵn sàng coi như là à, cầm dao giết người cầm súng bắn người không gây tay nhưng khi mà vào tù đến lúc mà đọc bản án tử hình thì cũng run rẩy gục ngã hết vái tiểu ra quần hết đấy thưa đại chúng sợ ai hết đó. nghiệp nó đến ai sợ hết Ừ, nhá thế còn bây giờ thì làm sao đây bạn này bạn là phật tử bạn hỏi thầy làm nào Thế thì Thầy xin chia sẻ bạn ấy mấy cái thế này. Thứ nhất, chúng ta phải xác định là gì? Cái dịch bệnh này là chung cho cả thế giới, không phải cho riêng mình hay riêng gia đình mình. Cái khổ này khổ chung cho cả nhân loại nhé. Ai cũng bị, nếu như Ấn Độ họ chết nhiều đến như vậy. Có khi là cả một xóm, một thôn chết, chết gần vãn luôn. Đấy, nhưng ta biết nó khủng khiếp đến như vậy. Nên nói xác chết là không kịp chôn quăng hết ra ngoài bãi, ngoài sông, ngoài Ờ, đầm cát ấy, có trốn được đâu, có hỏa táng kịp đâu. Đến lúc mà, mà mưa nó, nó trôi cát đi là xác nó nổi la liệt ở trên, trên, trên bãi cát ấy, nó trơ ra, khủng khiếp đến như vậy. Thế thì chúng ta biết thứ nhất là xác định đây là cái nạn chung của nhân loại, nghiệp chung mà cả nhân loại chịu đau khổ không phải riêng ta. Ta cũng nằm trong cái, cái, cái nghiệp này. Nhá, đấy là cái đầu tiên. Thứ hai là cái việc phòng chống dịch bệnh mình vẫn phải làm thật nghiêm túc. Phòng chống dịch cho mình, cho gia đình mình, mình phải thực hiện nghiêm túc, nghe không? không lơ là để cho mình yên được cái tâm về cái phần lây nhiễm nhé. Trong thân quyến, trong gia đình mình vẫn cứ phải phòng. Con cháu mình cũng thế dạy nhau cách phòng chống dịch thật tốt. Thứ nữa, đã là dịch bệnh thế này là mọi cái nó đều ảnh hưởng. Kinh tế thì khó khăn, làm ăn thì chật vật nghề nghiệp có khi là không có có khi phá sản nữa cũng xảy ra nghĩa là thiếu thốn thế cho nên chúng ta cũng phải xác định luôn rồi bây giờ là phải sống nghèo sống túng sống khó khăn à mà sống làm sao nữa? đến như chư tăng nhà mình này chư tăng các thầy chỉ có ba y một bình bát và ăn ngày một bữa thôi đến thế là cùng học các thầy thế từ ngày ăn <laughs> bữa cũng được phải ngày xưa chúng ta năm bốn năm đói lắm đấy thưa đại chúng thầy nghe còn nói là đến nỗi cám không có mà ăn cơ nhưng mà rồi cũng vẫn phải sống mình bây giờ chắc không đến nỗi phải không? xã hội không để đến nỗi mình phải ăn cám vẫn có sự tài trợ rồi từ thiện giúp đỡ nhưng mà ta thôi ta chấp nhận đi à, lúc này là lúc khó khăn không có công ăn việc làm đấy à, không có công ăn không việc làm thất nghiệp rất nhiều nhiều doanh nghiệp phá sản kinh tế không có lương không có chấp nhận thì ta phải xác định cái sự thật tức là tâm chúng ta nó chỉ an khi chúng ta thấy đúng sự thật thôi chúng ta phải xác định rõ sự thật chứ đừng có có bàng quang hay đừng có che phủ sự thật đi thấy đúng bây giờ là phải sống khổ sống đói dạy vợ dạy con thôi ăn đói ăn ăn khát một chút nhé đó thế rồi chúng ta sẽ tính đến cái gì cái chuyện xấu nhất nó có thể xảy ra bản thân thầy cũng thế đấy trong cuộc sống này có rất nhiều điều bất chắc nó có thể xảy ra bất kỳ thì chúng ta hãy tính đến những trường hợp cái xấu nhất có thể nó xảy ra thì chúng ta thế nào ta phải lường đến cái chuyện đấy trước đi Nghe không? ta lường trước rồi thì tâm nó đã dịu đi và nó an đi hơn phần còn cái mà ta không lường ấy, thì nó xảy ra ta mới hoảng loạn có đúng không này chúng đấy cho nên phải tính cả những cái trường hợp xấu nhất nó xảy ra nha thế còn bây giờ đến cái phần tu tập này là chúng ta nhìn à, nhìn đến gương từ đức phật các vị thánh tăng, các vị tổ sư cho đến chúng tăng như chúng tăng chùa mình bây giờ. À, các thầy sở hữu rất ít, ăn rất ít ngày một bữa thôi, nghe không? Mà các ngày vẫn sống được, vẫn tu tập được. Thế thì mình bây giờ thôi mới lúc này là lúc khó khăn đói khát thì tôi ta ăn một bữa cũng được. À, mà không có cơm ta ăn khoai, không có gì đâu, khoai thì ăn sắn. Tính đến cái nước cùng ấy đi, để cho tâm nó an ổn. Cố gắng để vượt qua, nghe không? nhẫn chịu phải nhẫn nhịn nhé thứ nữa dành thời gian lúc này mà không có việc làm ấy thì dành thời gian tu tập thiền định nghe không? quan sát về tâm nhé quan sát tâm tu tập tâm học giờ kinh ra xem các bài kinh nghe các bài kinh bài pháp rồi ứng dụng quán chiếu thực hành nó cũng giúp cho tâm mình nó an rất nhiều thưa đại chúng một cái thời thiền mà đúng ta tu tập đúng đứng dậy xong là tâm nó rất là an lành Ờ, nó rất an lành có thể trước cái sự kiện nó rất là phức tạp rất là ghê gớm nhưng mà sau một thời thiền ta đứng dậy tự nhiên tâm mình nó rất quân bình nó rất an lành nhé cho nên thiền tập là một phương pháp an tâm rất là tốt cho chúng ta nghe không? thế thì các phật tử phải học tập thiền nhé và cũng thấy tư duy quán chiếu thấy rõ cái thế gian này từ xưa đến nay bản chất nó là khổ não là vô thường là vô thường khổ này nó là nhân duyên hòa hợp hưu huyễn không có thật đâu đấy, nó như mộng á đấy. nhà phật mình gọi là quán như huyễn thấy thế gian này thật sự như huyễn thiên tai dịch họa cho đến mọi cái xảy ra nó cũng chỉ là như giấc huyễn, giấc mộng thôi như huyễn vậy thôi nhá thì khi mà ta thâm nhập được cái pháp quán như vậy thì tâm chúng ta nó an đi rất nhiều đấy thì nhất khoát ấy, để tâm an không có cách nào khác là chúng ta phải trực diện, đối diện và thấy đúng sự thật này và chúng ta phải quay về điều phục chính tâm mình bằng phương pháp thiền tập. Chỉ có thiền tập Phật Pháp mới giúp tâm mình nó an định được thôi. Nha. Đấy, đấy như Ngài Hòa Thượng Thích Quảng Đức đấy, vào trong đống lửa cháy đùng đùng như vậy mà tâm Ngài vẫn an định, mặt vẫn bình thản, vẫn còn ngồi thẳng lưng cho đến khi mà cháy hết xăng Ngài mới mới làm ra đấy đại chúng thấy không đấy ngài phải an tâm do tâm nó định thôi nhé thì tâm an định thì phải biết thiền tập đó thì thầy cũng xin chia sẻ với bạn này như vậy rời thiền định phật pháp ra rời quán chiếu phật pháp thì không có cách nào giúp cho tâm chúng ta an trong những cái hoàn cảnh mà nó khủng hoảng như thế này nhé